ba hai một diện đi mất được nghe đẹp mà anh định làm chi mà anh cạnh ra rồi chị không được đi tiền chị đền ok nhưng chị rồi ba hai một nhiều chị đừng lại đó không được đi mau hết lại lại nữa tôi ăn nữa đi à. có đứa không không đưa đưa đưa đưa nhanh không không đưa đâu hai một nhiều ê thằng kia mày là ai mày dặn xỉa vô chuyện của tao rồi mày điện tao không hả gì vào đây ngược lên tiếp tiếp long ơi long à quên long tình à ờ, nó đóng một diệp bây giờ điên tao à chơi rắn mà mi bỏ chạy nữa để tao xoay xoay sở một mình không có thằng đập tiệt mẹ tao rồi dạ không kia mẹ em kêu em về nấu nhà nấu cơm lại hai một diệp anh xin chi đó